Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Đất Nguyễn Siêu phường 7, diện tích 201 m2, sổ riêng xây dựng, hướng đông nam, đường ô tô, cách trung tâm 2 km, cách chợ số 6 350 m, gần trường học, trạm y tế, dân cư đông đúc, an ninh cao, giá 8,7 tỷ đồng. Đất Hải Thượng phường 5, diện tích 75m2, sổ riêng xây dựng, hướng Nam, đường ô tô 5m, cách chợ Đà Lạt 500m, cách bệnh viện và công an tỉnh 200m. Xung quanh tập trung rất nhiều khách sạn, giá 8,5 tỷ đồng. Nhà Thiên Thành phường 4, diện tích 21m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây, đường xe máy cách đường ô tô 10m, kết cấu một trệt 3 lầu, 3 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh, Cách chợ Đà Lạt 500m, xung quanh có rất nhiều tiện ích, nhà mới đẹp có thể kinh doanh homestay, giá 3,8 tỷ đồng. Nhà khu quy hoạch Nguyễn Trung Trực phường 4, diện tích 93m2, sổ riêng xây dựng, hướng Đông Nam, đường ô tô, kết cấu một trệt một áp mái, 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh. Cách chợ Đà Lạt 2,5 km, khu đông dân cư, thích hợp định cư lâu dài, nghỉ dưỡng, đầu tư sinh lời, giá 8,8 tỷ đồng.